mừng vâng, ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến quý và các bạn ờ, máy phun vôi bột Honda Volga VH26L của Honda hàng chính hãng nhập khẩu ở Thái Lan động cơ sử dụng động cơ GX 35 của Honda đây thì là phần động cơ của máy thì đây là sử dụng động cơ GX35 này uh, made in Thái Lan đây là thông tin ờ, công ty phân phối bên này thì có dây giật nắp xăng bình xăng của nó và nhớt ở đây bên này có bình xăng con này và lọc gió thì đây là động cơ GX35 ờ, Thái Lan chính hãng đây có chữ Honda GX35 dập nổi với ờ, có mã có cái mã mã mã không nguồn số khung của máy ở đây đấy còn về phần máy thì ờ, đây ở đây có hai cần gạt này một cần ờ, bên này để điều chỉnh ga còn ờ, cần trong này là để điều chỉnh tốc độ xuống hạt của máy máy thì sử dụng động cơ xăng xăng riêng nhất riêng động cơ 4 thì còn đây là cái bình đựng nhiên liệu đựng, đựng dung dịch của máy này thì có dung tích 26 lít của chỗ này thì có chữ Volga đây rất là đẹp đấy nhập nổi ở đây VH26 lít đấy Power by Honda sản phẩm Honda đấy. thì ờ, đây đây là cái nắp máy này nắp máy thì ờ, có màu đỏ và rất là dày rất là đẹp bên trong thì có dòng cao su để ờ, trong lúc các bạn mang vác để tránh thoát nước ra ngoài đấy sản phẩm ờ, đi kèm ờ, với máy thì gồm có ờ, cái đây là hệ thống ống phun của nó này Đấy, hệ thống cần phun của nó à, chỗ lọc rác này à, dây dây để truyền dung dịch từ bình xuống cần phun đây là các đai sắt để cố định cần phun cũng như là túp nước vít này và lục rác và clip đấy đây là gồm ờ, có các túi ờ, phụ kiện kèm theo như là à, cái này là cái vòi phun cái này là tấm chắn để thay đổi chức năng từ phun nước từ phun dạng hạt sang phun dạng nước đây là cái tay cầm của nó này Đấy, bên trong thì đây là còn có một sổ bảo hành chính hãng của Honda bảo hành 12 tháng quý các bạn khi mua máy thì ờ, kiểm tra cái số số khung của máy ở đây đây số khung đây GCAMT 6109712 đây sẽ trùng với cái ờ, số số khung số máy ở trên ờ, phiếu bảo hành GCAMT 6109712 đây đấy bảo hành động cơ cho quý các bạn 12 tháng thì uh, sau đây uh, à, còn đây là cái phần ờ, qua đeo của nó này qua đeo cũng có chữ Volga rất là đẹp đây chữ rất là to dây ờ, bằng vải rất là mềm ở trong này có một lớp nhựa cũng nhựa rất là mềm và êm nhựa non để giúp cho quý các bạn trong quá trình sử dụng thì đỡ đau lưng hơn rất là nhiều ở bên này thì có thêm hai cái lô xo giảm sóc nữa Đấy. tổng thể của máy thì là 12 kg Đấy, chưa tính chưa chưa chưa tính phần uh, dung dịch đây là cái đầu ra của máy máy có màu đỏ rất là đẹp đây những cái phần uh, sắt kết nối đây nhìn rất là chắc chắn này ở chỗ này là cái đầu ra của dung dịch ừ, động cơ thì có ở đây có chữ Honda có dán nổi đây nữa này Honda mình có thể sờ sờ thấy được đấy đấy thì ờ, đấy là bên ngoài tổng thể của máy thì sau đây ờ, điện máy cường linh sẽ hướng dẫn ờ, quý vị các bạn lắp máy thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái cần cái cái cần phun của máy đây cần phun cái ống phun của nó thì có ba đoạn như thế này kết hợp với tay cầm nữa đây là cái tay cầm của nó này là bằng nhựa đó là chắc chắn rồi ờ, đây là cái bếp phun trước của nó đây để à, sử dụng à, phun à, dung dịch thì ở đây nó có cái vòi phun hoa sen ở đây Đấy. quý vị các bạn có thể chỉnh được lượng nước ra thông qua một cái khóa ban ở đây Đấy. sau đây chúng ta sẽ tiến hành lắp máy đầu tiên sẽ lấy cái ống nhựa có như cái lò xo thế này sẽ lắp vào đấy chúng ta lắp vào cái ờ, đầu ra của máy và có cái đai sắt chúng ta vặn chặt vào để trong quá trình sử dụng thì uh, nó cố định được và không không không bị uh, bay bay cái phần uh, vôi hay là phân bón ra bên ngoài tiếp theo chúng ta sẽ nối cái cần này vào đây rồi sau đấy sẽ là phần tay cầm phần tay cầm thì chúng ta phải tháo hết hai con ốc này ra sau đấy tiến hành à, lắp vào ốc ờ, được ờ, làm đây như các bạn có thể nhìn thấy bên trong là bằng đồng này Đấy, rất là chắc chắn để ờ, giúp quá trình sử dụng lâu dài không bị hỏng hóc sản phẩm của Honda làm rất là bền Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối cái ống này đây thì à, nó có một cái à, rắc ở đây đấy ở bên này cũng có nữa thì chúng ta sẽ lắp vào và quay quay nó một vòng đấy là nó đã kết nối xong còn đầu này thì chúng ta chỉ cần à, nối trực tiếp vào máy thôi đấy. đây quay cái phần này lên cùng hướng với sử dụng rồi ok bạn ạ đấy đấy là chúng ta đã à, hoàn thành xong cái à, phần à, lắp cần phun cho máy thì với trường hợp quý vị các bạn dùng để phun vôi bột này phun phân bón dạng hạt hay là gieo xạ hạt giống thì chúng ta chỉ cần lắp như thế này thôi lắp dây vào lắp dây đeo vào Ờ, đổ xăng vào đổ xăng đổ nhớt vào và mình sử dụng thôi Đây, dây ờ, thì ờ, có hai cái ngoóc sắt ở chỗ này rất là chắc chắn đấy chúng ta sẽ đeo vào thông bị đúng với cậu này được không? Ừ. đây thì ờ, với ờ, trường hợp vừa ờ, với các bạn phun hạt thì chúng ta chỉ cần lắp như thế này thôi là đã sử dụng được luôn đấy đấy thiết kế rất là tiện lợi tay mình cái tay trái có thể điều chỉnh ga và lượng dung dịch xuống ở đây đấy Đấy, máy nhìn rất là gọn gàng máy thì có thể uh, sử dụng để phun lá này phun vôi bột phun uh, phân bón dạng hạt Đấy, gieo xạ lúa giống và phun uh, dung dịch thuốc trừ sâu Đấy. nắng hè thì có thể đem ra luôn uh, tưới cây cảnh các thứ luôn cũng được đấy rất là nhiều chức năng thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn uh, chuyển uh, đổi uh, uh, các tính năng của nó đây là chuyển ờ, chuyển từ ờ, phun giảm hạt này sang phun giảm nước đây thì ở ờ, phun dạng nước thì chúng ta sẽ có thêm ba cái vòi nhựa như thế này nữa đấy chúng ta chỉ sử dụng hai vòi thôi còn một vòi sơ cua dự kèm theo máy đây thì có một cái tấm chắn như thế này để đây thì các bạn có thể nhìn ở trong này đây là cái lỗ để ờ, thoát ờ, hạt xuống này khi chúng ta mở ờ, cái khóa này ra đấy thì cái này sẽ nghiêng ra và hạt nó sẽ rơi xuống đây à, cái máy ở trong sẽ quạt tạo gió để phun hạt ra ngoài còn trường hợp chúng ta phun dung dịch thì chúng ta sẽ dùng cái tấm nhựa này đấy chúng ta chúng ta tháo hai con ốc hai bên này ra ở đây có một con ốc này đây có hai con ốc hai bên tháo ra và thay cái ờ, ốp sắt ở bên trong bằng cái tấm nhựa như thế này đấy nó sẽ bịt kín chỗ này luôn nó sẽ bịt kín chỗ này luôn và ở đây thì ờ, có ờ, ờ, với trường hợp quý vị và các bạn sử dụng phun hạt này phun phân bón thì chúng ta chỉ cần lắp đặt như thế này thôi còn ờ, trường hợp ờ, với các bạn ờ, phun dạng nước phun thuốc trừ sâu thì chúng ta phun xương thì chúng ta sẽ lắp thêm đây chúng tôi sẽ hướng dẫn với các bạn lắp thêm này ở đây sẽ có ba cái vòi nhựa thế này đấy thì chúng ta sử dụng hai cái thôi còn một cái thì nhà sản xuất cho tặng kèm theo máy để dự phòng ở đây thì có một cái nắp có một đục lỗ như thế này và một cái nhựa như thế này chúng ta sẽ cho cái này vào như thế này đấy ở đây à, thì đấy có một cái gioăng cao su chúng ta lắp vào đây để à, tránh trường hợp à, rò rỉ nước ra ngoài chúng ta vặn vào đây đấy vặn chặt vào sẽ có một cái dây nhựa như thế này và một có, có một cái đai sắt như thế này nữa chúng ta sẽ dùng cái dây dài dài hơn Đấy, dùng cái dây dài hơn đây chúng ta sẽ có một cái đai sắt này gắn vào đây. nhưng mà đây chúng tôi lắp thử nên chúng tôi sẽ không không lắp đai à, sắt vào quý vị các bạn đã à, sử dụng à, thì chúng ta sẽ lắp vào đai sắt vào có một cái đây kiểu của nó sẽ là bóp vào đây này là nó sẽ rộng ra đấy còn ở dưới này thì có một cái van như thế này chúng ta sẽ cẩn thận được trước chúng ta sẽ lắp vào đây đấy chúng ta vặn à, chặt cái à, đai sắt này vào cố định nó vào và ở à, một đầu chúng ta sẽ nối vào cái vòi ở từ trên bình dung dịch xuống như thế này đấy đầu còn lại chúng ta sẽ nối vào với một dây nối thẳng ra tay cầm của nó nối thẳng ra cái van của nó đấy sau đấy chúng ta tiến hành ờ, thay ờ, thay cái ờ, nắp đen đen trong như thế này nhá đấy là chúng ta sẽ phun sẽ chuyển sang phun phun phun dạng nước được đây ở đây thì có một cái cao su như thế này này có một dây cao su quý vị các bạn một đầu sẽ lắp vào đây đấy còn một đầu sẽ lắp vào ở đây trường hợp nếu các bạn sử dụng thì cái ờ, đen này không phải là nằm phía trên này đâu này mà đen này sẽ thay vào cái sắt của nó như thế này nhé đây đấy là chúng tôi ờ, hướng dẫn trực tiếp cho quý khách cùng xem như thế này luôn đấy thì đấy chúng ta sau đấy chúng ta đổ nước vào chúng ta sử dụng thôi ở đây thì ờ, có hai khóa điều chỉnh này có một khóa điều chỉnh ở đây đấy, có một cái van điều chỉnh nước ra ở đây và ở đây nữa ở đây có điều chỉnh cái khả năng phun nữa đây cũng là có thể nhìn thấy ký hiệu bên này này có hai này một hai ba này đấy rồi các bạn có thể điều chỉnh được đây cái trong này là để phun nước có thể quay được này lúc thổi gió ra thì nó sẽ tự quay và nó sẽ phun chia tự chia nước ra ngoài đấy đấy thì uh, quý các bạn còn có nhu cầu thắc mắc hay là có nhu cầu mua máy phun vôi bột phun ờ, thuốc trừ sâu phun phân bón Ờ, gieo sạ lúa giống thổi gió thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ công ty điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi ghi ở bên góc trái màn hình của quý vị và các bạn để có thể được hướng dẫn và báo giá tốt nhất Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi Xin cảm ơn quý vị và các bạn